Và sơ cầu siêu chuẩn xin kính chào mọi người. Bây giờ là 7 giờ 26 phút tối ngày 22 tháng 9 2018. Xin mời tất cả mọi người cùng đến với cái kết quả số, của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với kết quả số ngày hôm nay nhá Ngày 22 tháng 9 đây. Thì à, đầu tiên là đề về là 78. Thì chúng ta cũng sẽ đến với cái dàn chạm đề mà đi cho bạn trong theo tối hôm qua. Thì đi bắt chậm 9 và chậm 0 này thì rất là tiếc chúng ta gãy rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những cái cụ thể hơn cho phần lô. Đầu tiên các đầu lô hôm nay đều về và chúng ta sẽ đến với cái dàn là lô mà đêm cho các bạn đã à, đêm cho các bạn bạch thủ lô là 61 nó 67 thì à, rất tiếc 61 cũng không có và 67 cũng không có luôn như vậy chúng ta gãy nhá cái phần bạch thủ còn song thủ là 17 71 thì à, 17 đã về đây và 71 cũng đã về đây rất là tuyệt vời như vậy chúng ta thành công rực rỡ được cái song thủ nha mọi người đây còn um, tam lô là 879994 87 chúng ta có 87 này 99 chúng ta có 99 này tất nhiên 94 không có như vậy ngày hôm nay thì khá là thành công rực rỡ chúng ta thành công được uh, con à, song thủ lô 1771 này cả hai con đều về này và cái tam lô thì 87 và 99 này rất là rực rỡ thì chốt lại cho một ngày hôm nay thì hơi buồn một chút là cái cái đề thì chúng ta gãy về chạm nhưng mà lô thì chúng ta lại thành công với bốn con rất là rực rỡ rồi à, xin chúc mừng những ai theo à, đi ngày hôm nay một cái kết quả cũng rất là tốt hy vọng ngày mai chúng ta sẽ có những kết quả tốt hơn nữa còn um, trên Zalo thì trong mỗi video Adim đều để uh, cái số Zalo phía dưới đây Zalo chuẩn từ kênh này 0924777839 0924777839 thì đây là cái Zalo kênh và hy vọng rằng uh, Adim sẽ mang lại những kết quả tốt nhất cho tất cả quý vị còn những cô chú anh chị nào đã đến với Adim rồi thì mọi người cũng đã hiểu trên Adim thì trên trên Zalo Adim thì chúng ta hoạt động như thế nào còn những ai cần hỗ trợ thì cứ hãy đến mạnh dạn liên hệ 0924 777 839 Adim luôn sẵn sàng hỗ trợ à, những cái gì mà Adim có thể và giúp đỡ cho tất cả mọi người còn bây giờ sẽ là dàn số cho ngày mai ngày mai đây là sơ cầu siêu chuẩn thì uh, ngày mai 3 bằng số số sẽ là bạch thủ lô sẽ là 19005 song thủ sẽ là 2332 tam lô sẽ là 374758 chạm đề sẽ là chấm 7 và chấm 2 Zalo kênh là 0924 777 839 thì đây là cái Zalo duy nhất của kênh và cũng là nơi hỗ trợ tư vấn tất cả những vấn đề liên quan đến số cầu kèo và hình thức thanh toán phí để lấy số thì các bạn cứ liên hệ là 0924 777 839 admin sẵn sàng hỗ trợ còn với trận số này ngày mai chúng ta hy vọng sẽ có một ngày toàn thắng đại thắng